định thị trường tuần đầu tiên của năm Quý Mão 2023. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý đầu tư. Chúc quý đầu tư có một năm 2023 đầu tư thành công rực rỡ, chốt lời rực rỡ. Như quý biết, tuần qua thì là một tuần đi ngang của thị trường tài chính, trong đó có cả cậu vàng. Chúng ta biết cậu vàng của chúng ta tuần qua thì có 3 phiên đầu tuần tăng giá nhẹ nhưng mà tạo ra ba cây nến đảo chiều, đặc biệt là cây nến rất rõ nét ngày thứ tư tạo ra một cây nến người treo cổ sau một chu kỳ tăng giá mạnh của cậu vàng. Cây nến ngày thứ năm là một phiên giảm điểm và cây nến ngày thứ sáu là một phiên cây doji giảm điểm nhẹ. Có thể nói những tín hiệu giảm giá của cậu vàng đã được phát đi và tuần tới nhiều khả năng sẽ là một tuần giảm giá nối tiếp sau những cái tín hiệu chỉ báo ban đầu. Xét trên yếu tố thông tin À, tuần trước đó thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin. Ngày thứ ba thì thông tin của chúng ta chỉ số PMI khối dịch vụ à, điều chỉnh của khối dịch vụ thì ờ, có tăng nhẹ nhé. Từ mức là 45,3 lên 46,6 không đáng kể, vẫn nằm dưới 50 thôi. Ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin của Ngân hàng Trung ương, à, thông tin của Australia thì như chúng ta biết là chỉ số lạm phát của Australia vẫn đứng ở mức rất là cao 8,4% theo năm và tăng 1,9% theo quỹ. Có thể nói là lạm phát tuy đã qua đỉnh nhưng mà vẫn còn đứng ở mức rất là cao. Công cuộc chống lạm phát của các ngân hàng trung ương sẽ còn kéo rất là dài tập. Trong ngày thứ tư thì chúng ta biết là Ngân hàng Trung ương Canada cũng tăng lãi suất 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên từ mức 4,25 lên 4,5 à, tương đương với mức lãi suất của Fed hiện tại. Ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin khá đáng chú ý đó là GDP của Mỹ. Thì chúng ta biết là cái GDP sơ bộ của Mỹ quý 4 thì tăng trưởng 2,9%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự đoán của các chuyên gia là từ mức 2,6%. Điều này nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là mạnh mẽ và hoàn toàn nó ủng hộ cho cái trường phái diều hâu của Fed tiếp tục mạnh tay thắt chặt lãi suất. Ờ, mục tiêu đầu tiên vẫn là kiềm chế lạm phát. Về cái tỷ lệ ờ, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cũng khá là tốt, 166.000 đơn. Đấy, so với mức hơn 200.000 của những tuần trước đó, đây là một mức tốt, rất là tốt trong nhiều năm. Đơn đặt hàng hóa lâu bền thì cũng tăng trở lại, tăng khá là mạnh 5,6%. Nó cho thấy cái sức mạnh của nền kinh tế Mỹ vẫn khá là tốt và việc Fed thắt chặt lãi suất thì chưa ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế ở thời điểm hiện tại. Doanh số bán nhà mới chờ bán thì cũng tăng mạnh từ mức là 602 nghìn uh, của kỳ trước lên 616 nghìn thì cũng tăng khá là tốt. Ngày thứ sáu thì chỉ số PCE Index của Fed cũng tăng là 0,3% đưa mức uh, lạm phát theo chỉ số PCE e theo dõi của Fed là mức 3,9% tính theo năm. Đây là một mức khá là vẫn khá là cao so với mục tiêu 3% của Fed. Tuy nó có giảm so với mức đỉnh cao là 5,3 nhưng mà với mức 3,9 nó vẫn rất là cao. Điều này cho thấy là Fed sẽ còn nhiều việc phải làm. Cái ờ, niềm tin tiêu dùng thì tiếp tục đứng ở mức 64,9 Kỳ vọng à, lạm phát thì theo khảo sát thì đa số người à, dân kỳ vọng là lạm phát trong vòng một năm tới sẽ dừng mức 3,9%. Đó là toàn bộ thông tin của tuần trước. Nó khá là đáng chú ý vì thông tin của tuần trước nó tiếp tục cho thấy là sức mạnh của nền kinh tế Mỹ vẫn khá là tốt, vẫn có thể chống chịu được với những đợt mạnh tay tăng lãi suất của Fed. Và điều này hoàn toàn có cơ sở để chúng ta tin rằng Fed sẽ tiếp tục là thể hiện quan điểm diều hâu trong cuộc họp tuần sau. Trong tuần tới, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố cả. Ngày thứ ba, chúng ta sẽ mở màn bằng thông tin GDP của Canada dự kiến sẽ tăng nhẹ 0,2% thôi. À, sau đó thì chúng ta sẽ có là niềm tin tiêu dùng của Mỹ và chỉ số PMI Chicago. Dự kiến thì PMI Chicago vẫn tiếp tục đứng ở mức 45, khá là thấp. À, niềm tin tiêu dùng thì tiếp tục đứng ở mức cao 109,2. Đến ngày thứ tư, à, buổi sáng thì chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand. Không không quá quan trọng. Buổi chiều, quan trọng là buổi tối này. Buổi tối thì vào lúc 8 à, giờ 15 chúng ta sẽ có bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP. Nhưng thông tin đáng chú ý chính là PMI sản xuất IFN. Chỉ số này thì dự kiến sẽ đứng ở mức là 48, tức là vẫn đứng dưới 50. Đây sẽ nếu nó đứng dưới 50 nó sẽ là tháng thứ ba liên tiếp đứng dưới 50. Điều này nó cho thấy là tiềm năng thu hẹp sản xuất trong tương lai của Mỹ là khá lớn. Do vậy hoàn toàn nền kinh tế có thể bước vào suy thoái trong thời gian về những tháng tiếp theo của năm. Số việc làm được tuyển dụng dự kiến cũng giảm nhẹ từ mức 10,46 triệu việc làm các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng giảm xuống là 10,15 triệu việc làm. Nhưng tất cả sẽ bị che mờ bởi thông tin vào 2 giờ sáng ngày thứ năm. Đấy chính là biên bản cuộc họp FOMC. Thì tại biên bản cuộc họp này các chuyên gia đang dự kiến là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25% đưa mức lãi suất lên 4,75. Tuy nhiên, với những dữ liệu kinh tế khá là mạnh trong ờ, tháng 1 thì cá nhân tôi đánh giá là nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm chứ lại không phải là 0,25 điểm phần trăm. Nó ngược lại với tháng 12, tháng 12 lúc đó rất nhiều giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất là 75 điểm, tiếp tục 75 điểm phần trăm. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn bảo cá nhân tôi thì vẫn cảm nhận được là Fed sẽ duy trì mức lãi suất là 0,5% thôi. Và lần này nếu mà dựa trên biên bản cuộc họp tháng 12 thì chúng ta biết là đến tháng 3 lãi suất của Fed là trên 5%. Như vậy thì không có lý do gì đợt này Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25. Cá nhân tôi đánh giá là thị trường đang đánh giá khá là thấp cái quyết tâm kiểm chế lạm phát và tăng lãi suất của Fed nên một đợt tăng lãi suất 0,5% thì sẽ tạo nên sức mạnh của đồng USD và các tài sản phi USD sẽ bị chốt lời mạnh mẽ. Có lẽ là như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Và lãi suất của Fed sẽ được đưa lên mức là 4,75 đến 5%. Tiếp theo vào buổi ờ, chiều, buổi tối ngày thứ năm thì lúc 7 giờ tối chúng ta cũng có Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm. Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa lãi suất lên 4% và Ngân hàng châu Âu đưa lãi suất lên 3%. Có thể nói là các ngân hàng trung ương đều tăng 0.5. Do vậy cũng sẽ có ít lý do để tin tưởng là Fed sẽ tăng 0,25. Vào ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có là tỷ lệ thất nghiệp, à, à, bảng lương phi nông nghiệp và PMI IFN khối dịch vụ. PMI IFN khối dịch vụ thì dự kiến tăng nhẹ vượt 50, tức là sẽ tăng từ mức 49,6 lên 50,4. Tiệu chung lại, tâm điểm tuần này thì tuần này có hai thông tin mạnh nhất đều nằm trong tuần luôn và nằm ngay trong hai ngày là thứ năm và thứ sáu, đêm thứ tư và tối thứ sáu. Ờ, trong ngày thứ năm thì chúng ta có cuộc họp của ngân hàng trung ương Anh và ngân hàng trung ương châu Âu đều tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Có thể nói tuần tới sẽ là một tuần biến động khá là tàu lượn và rất là siêu tốc của thị trường. Dự kiến sẽ biến động rất là mạnh và theo chiều hướng sẽ có điểm bứt phá bẻ gáy xu hướng. Do vậy, quý vị giao dịch là hết sức lưu ý những nhà đầu tư nào non kinh nghiệm có thể hạ tỷ trọng khối lượng xuống giao dịch tại những phiên như thế này khi mình ít kinh nghiệm hoặc cũng có thể ngừng giao dịch. Còn à, đối với à, những nhà đầu tư nào mà nắm bắt xu thế dài hạn thì đây chính là điểm bẻ gáy xu hướng khá là tuyệt vời. Ngày à, thứ hai thì chúng ta được bình yên nhưng từ ngày thứ ba bắt đầu có tin và đặc biệt tin mạnh sẽ diễn ra đêm ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu nhé. Tất cả những thông tin mạnh nhất trong tuần đều tập trung ở tuần này, từ thông tin là Fed tăng lãi suất đến tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp. Có lẽ chỉ còn thiếu mỗi thông tin lạm phát nữa thôi. Do vậy, tuần tới quý vị giao dịch hết sức cẩn thận, cẩn trọng. Đó là một điều đầu năm mới chúng ta không nên quá là mạnh bạo vì cẩn trọng mất tiền. đó là xét dưới góc độ thông tin nhé xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì ờ, đây chúng ta sẽ phân tích từ chỉ số đô la index trước chỉ số đô la index cũng đã có những cái tín hiệu nhấp nháy đảo chiều thứ nhất là nó tiến đến vùng hỗ trợ rất là mạnh quanh 102 đấy vùng hỗ trợ này mạnh thì trong những video tuần trước tôi đã giải thích rất là rõ với quý đầu tư rồi thứ nhất nó là Fibo hồi 50% của cái sóng tăng kéo dài từ đấy 89 suốt từ năm 2021 cho đến đỉnh 114.7 năm 2022 thì mức Fibo hồi 50% là một mức rất mạnh. Thứ hai là như chúng ta biết mỗi khi mà chỉ số đô la index vượt qua một mức cản mạnh thì sau đó nó sẽ hỗ trợ mạnh. Trước đó thì cái vùng 8889 là một vùng kháng cự mạnh. Khi vượt qua được chỉ số đô la index cần 8 năm từ 2007 này đến 2015 mới vượt qua và sau khi vượt qua chỉ test về khu vực này sau đó đi lên đó hiện nay cũng thế cái vùng kháng cự ở quanh 101 102 này thì chỉ số đô la index cũng mất 6 năm từ 2015 cho đến 2022 mới vượt qua. Do vậy hiện nay nó đang test trở lại vùng 101 102 này thì rất nhiều khả năng đây sẽ là đáy của đô la index và đô la index sẽ bật tăng trở lại khá là mạnh mẽ thôi với những tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta cũng biết trên đồ thị daily đô la index đã hình thành những cây nến đảo chiều. Tuy những cây nến này nó hơi nhỏ so với những cây nến trước đó nhưng hai cây nến liên tiếp, hai cây nến búa liên tiếp đảo chiều tại vùng hỗ trợ mạnh thì nó cho những cái tín hiệu khả quan và đặc biệt chúng ta biết Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Cá nhân tôi kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm chứ không phải 0,25 điểm phần trăm như giới đầu tư đang kỳ vọng. Và nếu thực tế mà cuộc họp Fed tăng 50 điểm phần trăm thì đô la index sẽ bật tăng mạnh mẽ. Các tài sản phi USD sẽ vỡ mộng và bị chốt lời. Điều này nó phù hợp thôi. Việc đô la index đã giảm liên tục 10% rồi. Chưa có một nhịp hồi nào mạnh mẽ thì chắc chắn là phải hồi thôi. Rồi sau đó giảm hay là tăng tiếp thì chưa biết. Nhưng ít nhất sẽ phải có một nhịp hồi. Hồi khá là mạnh. Ít nhất là kéo lại MA200 ở vùng 106.5. 11,5% rồi tôi nghĩ đô la index đang bị đánh giá hơi thấp. Mục tiêu đầu tiên sẽ hồi trở lại 106.5, xa hơn là vùng 109. Như vậy thì việc đô la index tạo đáy và đi lên nó cho thấy sức mạnh đồng bạc xanh uh, sẽ đi lên thì các tài sản phi USD và các tài sản rủi ro sẽ bị chốt lời. Đối với cậu vàng thì chúng ta biết là cậu vàng đã tạo ba cây nến đảo chiều liên tiếp trên độ thị ngày sau một nhịp tăng rất là mạnh à, hơn 300 lô từ vùng 1620 lên vùng 1950 như vậy hoàn toàn những tín hiệu nhấp nháy đảo chiều đã xuất hiện chỉ báo RSI đã đi xuống từ vùng quá mua MACD cũng đã bắt đầu cắt đường tín hiệu như vậy thì cặp nến đảo chiều cũng như là cây nến đảo chiều đã xuất hiện nhiều khả năng cậu vàng đã có đỉnh và tuần tới sẽ là một tuần bắt đầu đi xuống của cậu vàng trên chát tuần thì chúng ta nhìn thấy hai tuần liên tiếp cái xu hướng tăng giá kiệt lực của cậu vàng đã bị dừng lại bởi hai tuần liên tiếp cậu vàng không thể bứt phá lên được. Đóng cửa tuy mở cửa có những thời điểm tăng nhưng đóng cửa gần với giá mở cửa. Và so gần những cây nến trước đó thì đây là hai tuần thứ hai liên tiếp cậu vàng đóng cửa gần như ở quanh vực mở cửa. Nó cho thấy là cái xu hướng kiệt lực của cậu vàng. Nếu một nhịp tăng mạnh nữa để bứt phá chinh phục ngưỡng 2.000 điểm thì tôi nghĩ là nó không được hợp lý trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt khi Fed còn tiếp tục thể hiện quan điểm diều hâu và tăng lãi suất. Bên cạnh đó thì nếu kinh tế mà suy thoái thì vàng cũng chưa phải là nơi trú ẩn. Ngắn hạn thì chúng ta chưa nhìn thấy kinh tế suy thoái. Khi nào mà bước đầu nếu kinh tế yếu thì chúng ta biết là đô la index sẽ là hầm trú ẩn thì các tài sản phi đô la sẽ bị chốt lời, đặc biệt là sau một chu kỳ tăng giá khá mạnh của cậu vàng kéo dài gần 3 tháng rồi thì tôi cá nhân tôi đánh giá là đến thời điểm phải nghỉ ngơi thôi. Xét về mặt kỹ thuật thì ờ, chỉ báo trên đồ thị ngày cũng đã nhấp nhí và nháy các tín hiệu là đảo chiều. Mà 200 trên đồ thị daily thì bắt đầu có xu hướng kéo ngang. Điều này nó sẽ hút đường giá test trở về đây trước khi có những xu hướng mới Trên chart H4 thì chúng ta không thấy nhiều tín hiệu. Trước đó thì chúng ta đã thấy phân kỳ trên chart H4 nhưng mà cậu vàng chưa chịu xuống. Có lẽ là chờ đợi cuộc họp tuần sau thôi, những thông tin tuần tới thôi. Nhưng mà với cái chiều hướng hiện tại thì nhiều khả năng thông tin tuần tới, thông tin không ủng hộ xu hướng tăng và các chỉ báo kỹ thuật cũng không ủng hộ cho xu hướng tăng. Do vậy tuần tới chúng ta hoàn toàn canh bán cậu vàng là chính thôi. Chúng ta sẽ canh bán dưới cái đỉnh tuần trước khi nó đã tạo ra cây nến đảo chiều rồi. Hiện nay cậu vàng đang ở vùng 1927. Như vậy, vùng giá 194X là vùng giá chúng ta bán thôi. Chúng ta dừng lỗ ở trên đỉnh cây nến tuần trước 1 0,5%, tức là 10 giá. Còn chốt lời đương nhiên chúng ta sẽ mở rộng ra, ngắn thì chúng ta về 1900. Còn bạn nào mà theo chen dài thì chúng ta kéo hẳn về khi nào test M200 thì thì chúng ta mới chốt trong tuần thì có lẽ là cái điểm 1900 xa hơn là 1870 à, sẽ là điểm chốt lời phù hợp còn muốn chốt được ở phía dưới 1800 thì có lẽ chúng ta phải đợi một vài tuần chứ sẽ không về được ngay xác suất sẽ không về được ngay không cao đó là đối với cậu vàng nhé đối với à, dầu dầu thì chúng ta biết là dầu đang trong cái xu hướng là điều chỉnh giảm giá tuy nhiên tuần qua thì mỗi khi test lên vùng giá là 825 thì với cái dầu WTI của chúng ta US oil bị bán khá là mạnh ở vùng giá trên 82, 82, 825 này. Do vậy, xuống tuần tới nếu khi USD mạnh lên, các tài sản phi USD giảm giá thì hoàn toàn dầu cũng có thể bị bán mạnh. Do vậy, ở ờ, xu hướng chung thì chúng ta cũng sẽ canh bán dầu thôi ở vùng 82, 825 thôi. Chúng ta dừng lỗ 845 nhé. Chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 73 này, xa hơn là 70. Trường ngược lại nếu giá dầu xuống trở lại vùng giá 65 66 thì đây là khu vực mua mua rất mạnh của chúng ta nhé. Tại khu vực này thì chúng ta sẽ dừng lô 3 giá và chốt lời 10 giá. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì ờ, chỉ số chứng khoán Dow Jones vẫn đang hình thành cái vùng tích lũy ở trên cái vùng là 33 34 ngàn. Cá nhân tôi đánh giá là đây khả năng đang là đợt uh, tái phân phối chứ không phải là tái tích lũy. Đấy. Khá nhiều người thì kỳ vọng đây là một đợt tái tích lũy để đi lên. Nhưng tôi thì đang nhìn thấy là khả năng là đợt tái phân phối để đi xuống. Đấy. Trong năm trước thì cũng có một lần Dow Jones hình thành cái xu thế tái phân phối. Đó là khi Dow Jones ở vùng giá quanh 35 ngàn. Lúc đó từ đỉnh đi xuống. Bởi vì hiện tại thì chúng ta biết là sau một chu kỳ tăng giá mạnh 15 năm từ 2008 đến giờ thì Dow Jones vẫn chưa thực sự bước vào một đợt điều chỉnh mạnh nào. Với mức điều chỉnh xuống 20% thì tôi nghĩ là nó vẫn chưa chưa đủ mạnh. Và hiện nay chúng ta biết là những cái khó khăn của các doanh nghiệp mới bắt đầu. Ờ, tuy Fed tăng lãi suất đến gần điểm cuối nhưng quan trọng là nếu mà Fed giữ lãi suất lâu ở trên cao nó mới thật sự là cái tàn sát. Chứ còn với phước tăng lãi suất thì chúng ta biết là tháng 6 năm trước lãi suất mới ở 1,25% thì những cái khoản vay trước tháng 6 năm 2022 thì vẫn ở mức lãi suất rất là thấp và nếu đến những khoản vay mà quay trở lại từ tháng 3 năm 2023 này trở đi thì nó sẽ ở mức lãi suất rất là cao. Từ mức 1 mà lên đến 5 6% thì nó là cả một khoảng trời mênh mông đấy. Dư nên do vậy thì cái thu nhập của các doanh nghiệp sẽ kém đi. Mà khi doanh nghiệp thu nhập kém đi thì đương nhiên là cái PE và của thị trường forward nó cũng phải thấp đi hiện nay chúng ta biết là PE của chỉ số chứng khoán Dow Jones nó rất là cao vẫn ở mức 20 rất là cao mà nếu, nếu mới mức mà thu nhập giảm đi thì PE hoàn toàn có thể lại đẩy ngược lên nó còn cao nữa như vậy nó không được hợp lý cho lắm trong môi trường lãi suất cao do vậy hoàn toàn nó phải định giá thấp hơn thấp hơn rất là nhiều do vậy cá nhân tôi vẫn đánh giá là chỉ số Dow Jones thì chúng ta vẫn canh trên bán xuống là chính thôi không không có lý do gì để mua lên cả tuần tới thì chỉ số Dow Jones hiện nay vẫn đang có hai mức thứ nhất là 34K3 thứ ba là 34K K6 K7 Đấy, đây là hai khu vực chúng ta có thể bán chúng ta có thể chia đôi lệnh ra bán một nửa ở 34K3 một nửa 34K7 chúng ta dừng lỗ hết ở 35 Đấy. mục tiêu thì ngắn nhất chúng ta test MA 200 ở 32.000 tôi tôi kỳ vọng về dưới 30.000 thậm chí 29.000 cơ chứ không phải là 32.000 đâu đó là chỉ số ờ, Dow Jones đối với chỉ số S&P 500 S&P 500 thì tương tự Dow Jones thôi nó đang có xuống phục hồi tôi thì tôi muốn chỉ số S&P 500 phục hồi lên mức cao hơn đây tầm 4.150 nếu phục hồi lên được mức này 4.150 4.200 tôi nghĩ sẽ bán ở quanh mức này dừng lỗ thì sẽ là qua 4.350. Còn chốt lời sẽ hướng về 3.600, 3.500. Đấy, bán 4.150, 4.200, dừng lỗ 4.350. Chốt lời hướng về... Tất nhiên là chúng ta sẽ không chốt được ngay đâu nhé. Đây là lệnh chiến lược nó chiến lược đánh cả chen. Vì như quý vị biết thì tôi rất ít khi vào những cái lệnh ờ, đây chết đinh. Đây chết đinh thì chúng ta đây chết đinh vàng với Forex thôi còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta follow trend thôi đối với chỉ số Nasdaq 100 Nasdaq 100 thì đang có phục hồi khá tốt nó cũng đã tạo một mô hình hai đáy rồi cá nhân tôi thì kỳ vọng là các cổ phiếu công nghệ sẽ tiếp tục phục hồi nên chỉ số này tôi sẽ chưa canh bán trong thời điểm hiện tại tôi kỳ vọng nó phục hồi lên những mức cao hơn trước khi có thể vào lệnh bán đối với à, BTC BTC thì hiện nay đang ở mép trên của kênh giá đấy đang ở mép trên của một kênh giá mà nó quanh 23.000 cá nhân tôi đánh giá khu vực này BTC chúng ta sẽ không tham chiến nhé không mua không bán gì hết BTC vùng đáy thì tôi nghĩ là không nên canh bán nhưng mà canh mua thì không bởi vì nếu mua chúng ta đã mua ở vùng 15 16 ngàn đến 23 này chúng ta chốt rồi đứng ngoài, chúng ta sẽ đợi, đợi những tín hiệu khác. Chưa kỳ vọng nó tăng ngay. Đối với các cặp tiền tệ thì ờ, đối với cặp ờ, euro trên USD thì tôi cũng nhìn thấy những tín hiệu nhấp nháy đảo chiều rồi à, cặp này cũng đã có những tín hiệu phân kỳ à, phân kỳ đảo chiều đi xuống thôi tuy nó không được rõ nét và nó không được đẹp không được đẹp chính xác là không được đẹp à, có những cái ờ, cây nến đảo chiều nhưng mà những cây nến này thì nó có đặc điểm là nó hơi bé nó hơi bị áp đảo bởi những cây nến trước đó cụm nến thì nó chưa rõ nét lắm nhưng mà vẫn ra những cái tín hiệu đảo chiều nó nhấp nháy rồi à, trên ờ, đồ thị tuần thì chúng ta biết là sau một giai đoạn tăng mạnh thì cũng xuất hiện một cây nến doji cần một cây nến giảm mạnh thì nó sẽ xác nhận trên độ thị tuần với mức phân tích định lượng thì nó tăng được 14,7% cũng đến điểm đảo chiều rồi và cái vùng kháng cự ở 0.1.0940 này cũng là một vùng kháng cự rất là mạnh 0930, 0940 này. Do vậy, euro cũng hội tụ đủ yếu tố để giảm giá. Xu hướng của chúng ta là canh bán thôi, chả có lý do gì không bán ở cái khu vực này cả nhé. 1.0900 trở lên là chúng ta bán thôi. 1.0900 đến 930 đây khu vực bán. Khu vực này do nó là một lệnh bán dài chúng ta sẽ dừng lỗ 100 pip nhé. Dừng lỗ 100 pip và chốt lời tối thiểu 300 pip, xa thì 500 pip. đối với uh, à, GU đối với GU thì nó cũng đang tạo mô hình hai đỉnh rồi Đấy, chúng ta đã vào lệnh bán rồi bán rồi thì ngồi ngoài chờ thôi nhá bán quanh 1.2 400 cộng trừ rồi thì chúng ta ngồi ngoài thôi khu vực này nếu bạn nào chưa có lệnh thì các bạn cũng có thể mở lệnh bán mới nhé 1.2 2 400 1.2420. Chúng ta dừng lỗ 100 pip và chốt lời là 300 pip thế thôi. 300 đến 500 pip chốt lời. Tạm thời như vậy. Còn nếu để nó đi hết tay target mô hình hai đỉnh này á thì nó phải xuống 1.11400, cái này nó mất thời gian, không thể đi ngay được. Đối với USD chị Yên Nhật USD chi yên Nhật thì cũng đã xuất hiện cái cây nến đảo chiều trong tuần trước đó rồi. Cả tuần vừa qua thì USD chi yên Nhật vẫn có xu hướng là tịnh tiến tăng giá nhẹ. Các tín hiệu đảo chiều đã xuất hiện. Có lẽ chúng ta chờ cơn gió đông, tức là chờ cuộc họp của Fed. Với điều kiện đặc biệt Fed mà tăng lãi suất 0,5% thì có lẽ USD sẽ bật tăng rất là mạnh mẽ thôi. USD trên yên Nhật trước mắt sẽ hướng về là MA200 ở vùng 37 xa hơn sẽ vượt lên vùng 142 đến điểm phải đảo chiều rồi đối với ờ, USD trên Canada USD trên CAD đối với USD trên CAD nhé đồng tiền này thì khá là khó khả năng là sẽ tiếp tục tăng thôi chúng ta sẽ đón mua ở trên MA200 đây khi nó test MA200 nhá nếu nó test MA200 1.3200 1.3220 chúng ta mua chúng ta dừng lỗ tôi 70 ờ, pip và chốt lời ờ, chốt lời 300 pip đấy thế thì phải dừng lỗ 100 pip dừng lỗ 100 pip chốt lời 300 pip nhá chứ không chốt lời ngắn được cặp này sẽ lên nếu lên lên rất mạnh chốt lời 3 400 pip chứ không phải ít đâu 200 nó hoàn toàn có thể lên 6 700 nếu nó tăng nó sẽ tăng rất mạnh đấy đối với AUD USD AUD <clears throat> USD đến điểm mà bán rồi chúng ta bán lệnh rồi thì chúng ta cứ ngồi im chờ thôi nhé lệnh bán của chúng ta cũng đã khớp rồi 0.71 2 20 hay 30 này Chúng ta bán rồi chúng ta cứ ngồi chờ thôi nhé. Dừng lỗ 70 pip và chốt lời 2-300 pip. Thế thôi. NZD USD NZD USD cũng vậy thôi. Đang ra mô hình hai đỉnh chúng ta bán rồi cứ ngồi chờ thôi nhé Còn bạn nào chưa bán thì vào lệnh bán thôi, chả có lý do gì không bán cả. 0.6500 này. Đó. Cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 7 pip và chốt lời 2 300 pip, thế thôi. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.